Xin chào, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Yeah Hôm nay Shinsuke làm bẩn Vì uh, lúc trước Kazu cho Shinsuke quá tặng Echo Nè Shinsuke cũng cho Kazu quả tặng Shinsuke cho Kazu bản Việt Nam bản này là không có Nhật Bản nhưng mà Việt Nam tự làm được và có nhiều tiền Shinsuke có thể quyết định viết gì viết gì tìm vào tìm Kazu bảo tìm em mày danh khí đừng bảo tìm Kazu Miyazaki Về Kazu Chiako bạn gái Nên Shinsuke làm bản Yeah cái này bao nhiêu tiền inox inox kim loại kim loại là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền sai sai sai sai à, sai kia này à, này 600 à, 600 yeah. à. à. bình thường cái này là bình thường cái này bình thường Mika à. à. Ba vâng rồi. Yeah. Shinsuke cho ăn cá dư quá đàn. Tại sao? Shizuke nghĩ lắm hãy sao Kazu chưa có bạn gái Cô gái Việt Nam không hiểu Kazu ở đâu Kazu ở đâu Không Nè chưa gặp bạn gái Bây giờ không có yêu em à Shizuke nghĩ nhiều lắm Shizuke làm bạn Xin mời cái gì á thế là bám nhau to nhỉ giống như bảo nhau <laughs> con? bán được biết gì cá sư cá sư nói đi đường vào tim cá dưa <laughs> mọi người ơi hôm nay là không phải bằng tiếng chi nè hôm nay là đường vào tim cars yes. chính xác là cái gì à cái này là có ý nghĩa là gì à mọi người không biết cars ở đâu nên chắc chắn không biết nên nhưng mà nếu có duyên thì à. sẽ gặp nhau đó nên cái này không cần cô gái Việt Nam thấy bán này thì có thể gặp Kazu Kazu phải để bán này à ở đâu à? ở nhà ở nhà hả qua cửa nếu để ở nhà đấy treo trang treo trang ngược của Kazu dạ thế là không nếu là treo của cá dư thì không ai nhận ra nữa không ai cũng nhận ra ca dư ở đâu sư vườn này đường vào tim là giống như của người tìm mua đó đường vào tim cá dư này ra khi và trái cố gắng nha dạ cố gắng gì cố gắng làm gì

đường vào tim Kazmai Giang Khí Bây giờ là sẽ có bạn gái Bây giờ tìm, mỗi ngày tìm bạn gái Việt Nam Nên bạn gái chỉ là nếu theo bản này thì nhiều người tìm ra ô đồ Ồ Dễ hiểu không? Em à. cũng nghĩ bạn Nếu à người treo bản này thì em nhận ra thấy người đó thì chắc chắn sẽ đẹp cảm ơn em rồi cho nên là tắt bài nè không phải cá dư đứng ở đây đi đi ok đứng ở đây đi bây giờ về nhà về nhà cho nên là đường này là di chuyển này di chuyển nhiều hãy hãy tìm đường này nha bye bye